không về lại Sài Gòn Sài Gòn có còn đón đợi anh trở lại không có bao người ngày xưa chưa gặp lại và bây giờ anh sắp trở lại Sài Gòn Tôi đã đi Tôi đang đi mãi Biết bao giờ trở lại Sài Gòn ơi Sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những con đường Ngày nào còn nghe lá rơi Nụ cười còn tươi nét môi Hay áo màu phai úa rồi nổi tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nhìn chung dòng sông vẫn vương để nhớ thương lệ mặc buồn tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về dù hồn nghe ta hai tê tìm đâu thấy những cơn mộng mơ một ngày nào đó như cái chim bạc gió có ghé mùa thu qua xót xa tình vội pha tôi van tin tôi van tin mai có cái trở lại để cùng em sông chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nén môi hạnh phúc tôi một góc trời tôi chưa bao giờ trở lại sài gòn em có còn đợi anh trở về không trong những ngày ở đây anh vẫn mong một ngày anh trở lại cùng với em đi qua những con đường rợp bóng nắng tôi ra đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Sài Gòn ơi Sao em còn mãi Trong tim tôi Ôi những con đường Ngày nào còn nghe lá rơi Nụ cười còn tươi nét môi Hai áo màu phai úa rồi Tôi người ra đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hỏi lòng nhau cứ bữa nào xóa đi thương đau bao ta năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông văn vương để nhớ thương lệ mắc buồn tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về dù hồn nghe tái tê làm đâu thấy những cơn mộng mơ một ngày nào đó như cánh chim bạc gió có ghé mùa thu xa xót xa tình phôi pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mai sẽ có ngày trở lại để cùng em sống chơi nhìn những anh sao rơi cho tin mắt buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nén môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn ngày nào nhìn vang phố vui nụ cười về trên em môi hạnh phúc tôi một góc